Chào các bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị trong chuỗi các cái series chia sẻ về à, tiếng Nhật IT Computer. À, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề là những điều cần chú ý khi dịch trao đổi trong dự án. À, khi mà dịch à, các cái trao đổi trong dự án thì cái điều đầu tiên ấy, chúng ta cần phải nắm được đó là các cái đối tượng liên quan khi mà mình chat và trao đổi với lại khách hàng cũng như là phía ở bên Nhật thì ở đây mình có nêu ra ba cái đối tượng mà chúng ta sẽ bắt gặp ở trong khi mà làm dự án thứ nhất là cái độ phát triển thì sẽ bao gồm các cái bạn coder này rồi các cái bạn QA này các cái bạn tester này hoặc là các cái thành viên ở trong team uh, ờ, computer rồi bridge cũng là các cái ờ, bạn mà trong độ phát triển là dự chi mở. thì khi mà cái độ phát triển này làm thực tế và đưa ra các cái thông tin hoặc là các cái nội dung hoặc các cái phần mà nội dung trao đổi ấy, thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải báo cáo với lại người Nhật ở bên công ty mình à, thường thì là họ sẽ đóng cái vai trò là PM ở trong dự án và sẽ thâu tóm toàn bộ các cái nội dung cũng như là à, bám sát cái lịch trình à, của dự án để mà có thể thông báo và à, chia sẻ cái thông tin đấy cho khách hàng Ờ, các cái công cụ để mà mình trao đổi trong cái quá trình làm ấy thì nó sẽ có ba cái công cụ mà mình hay gặp ở đây thứ nhất đó là chatwork này hoặc là slack hoặc là redmine à, ờ, chatwork và slack là hai cái công cụ chat giống như kiểu skype hoặc là zalo của chúng ta ấy nhưng mà nó sẽ có cái tính bảo mật cao hơn khi mà mình làm dự án thì uh, các công ty sẽ ký hợp đồng và mua các cái tài khoản ở trong chatwork và trong Slack để mà có thể tạo các cái ờ, channel uh, của dự án và trao đổi uh, trực tiếp với nhau ở trên đấy. Các cái thành viên của dự án sẽ được add vào trong các cái group chat uh, và trao đổi trực tiếp ở trên đó. Ờ, còn cái Redmine ở đây thì nó là cái, một cái công cụ để quản lý dự án, uh, tiến độ dự án như thế nào rồi các cái nội dung chi tiết cụ thể của công việc nó sẽ được uh, quản lý ở trên đó. Ờ, thì khi mà chúng ta dịch ở trong cái phần trao đổi đó thì hoặc là nó sẽ theo cái hướng mũi tên như là mình vừa nói là bên độ phát triển sẽ báo cáo rồi sau đó là comter sẽ là cái người cầu nối để mà liên hệ với lại cái người quản người Nhật quản lý ở bên mình hay còn gọi là PM ờ, rồi sau đó là cái người Nhật này người ta sẽ thâu tóm thông tin và hiểu cái nội dung đó để mà truyền đạt lại ờ, cho khách hàng hoặc là cũng có thể là nó theo cái chiều ngược lại là bên khách hàng người ta sẽ ờ, báo cáo hoặc là ờ, thông tin cái nội dung với phía người Nhật ở bên mình sau đó là bên người Nhật đấy sẽ ờ, trao đổi lại với bên phát triển dự án thì Comter cũng là cái người cầu nối để mà liên kết thông tin và giao dịch giữa các bên à, hoặc là cũng có thể là chúng ta sẽ được add vào trong một cái nhóm chat work hoặc là một cái nhóm Slack nào đấy thì là khách hàng sẽ trực tiếp liên hệ vào Comter chúng ta sẽ đọc và lấy cái thông tin đấy về để mà à, trao đổi lại với bên bên ờ, độ phát triển thì khi mà chúng ta hiểu được các cái đối tượng như vậy thì ờ, dịch cái phần trao đổi à, chúng ta sẽ nắm được cái luồng của cái câu chuyện của mình hơn ví dụ như khi chúng ta đi phỏng vấn thì các bạn sẽ không được biết là cái trao đổi đấy nó đang thuộc về phía nào hoặc là mình đang nói về cái câu chuyện gì thì nó sẽ hơi khó để cho các bạn hình dung thì cái việc đầu tiên là các bạn phải biết được các cái đối tượng như thế này để mường tượng và tự tưởng tượng ra xem là mình đoán xem là cái phần trao đổi này nó nằm uh, thuộc cái phần nào ai nói cho ai đấy uh, còn nếu như mà mình làm dự án rồi thì dễ rồi uh, các bạn biết được các cái đối tượng như vậy thì mình sẽ dịch một cách dễ dàng hơn biết chủ ngữ là ai biết người ta đang nói về cái vấn đề gì thì đây là một cái ví dụ mà mình lấy giả dụ như là các bạn đi phỏng vấn chẳng hạn các bạn nhận được một cái phần trao đổi như thế này thì các bạn sẽ dịch như thế nào Đầu tiên người ta có ghi cái phần uh, chú thích ở đây là A được Project Nitsuite no wa Kara no Commento là các cái comment từ phía người Nhật liên quan tới một cái dự án uh, thì Nihongawa Karano Commento ở đây thì mình đoán ở đây nó chính là cái người Nhật ở bên phía công ty mình ấy là phía uh, bên công ty mình nhưng mà họ là người Nhật và họ sẽ uh, trao đổi trực tiếp với khách hàng ờ, thì đọc cái đoạn dưới này thì nó lại càng làm rõ cái ý đấy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng thử đọc nhé Liso wa koiu liu de henko shite mo eikyo ga nai to hanran shite imasu. Henko shite mo ii desu ka? Kana? Ờ, cái kana ở đây là à, diễn tả cái à, sự gợi ý đúng không sự gợi ý của tác giả à, lý tưởng nhất có vẻ như là vẫn là như thế như vậy thì cái câu trong ngoặc ở đây thì là à, mình sẽ dịch như thế nào ạ uh, Handan Stema là đang đánh giá hoặc là đang phán đoán là uh, dù có thay đổi thì cũng không có ảnh hưởng gì uh, với những cái lý do như vậy. Uh, thế nên là Henko Stemoi Deska nên là uh, thay đổi thì có được không? Nhưng mà nếu như mà chúng ta dịch như vậy mà không có cái chủ ngữ tôi hoặc là chúng ta vào hoặc là ai đó vào thì cái câu của mình nó sẽ rất là cụt. Nên là khi mà mình dịch sang tiếng Việt ấy, bắt buộc các bạn phải thêm chủ ngữ vào thì các bạn phải đoán. Các bạn phải đoán xem là ai là người nói ra cái câu ở trong ngoặc này. Thì bây giờ mình đọc tiếp nhé. 意識決定するには何が必要なのか、プロジェクトを進めるにあたって、どういう情報を S ハ利害関係者に与え、支援する必要があるのか を考える習慣が必要ということなのだろうな. Da ro na ở đây cũng là cái suy nghĩ của cái người nói. À, to yêu koto ở đây là đưa ra cái định nghĩa à, có nghĩa rằng là đúng không? Thì hai cái câu này nó phải kết hợp với nhau là có nghĩa rằng là đúng không? À, cái gì có nghĩa rằng là thì nó chính là cái câu ở đằng trước này thôi. À, cái điều đó đúng không? Có nghĩa rằng là sẽ cần phải có cái thói quen à, suy nghĩ rằng là suy nghĩ rằng là cái câu ngoặc ở thứ nhất này là để mà có đưa ra được một cái quyết định mang tính chất logic hoặc là ý chí ở đây mình sẽ dịch một cách đại khái đó là đưa ra một cái quyết định mang cái tính chất là mình đã suy nghĩ rồi là cân nhắc kỹ hay còn gọi là để đưa ra à, một cái quyết định à, mà có cái Ờ, tính ờ, logic thì là cần phải có những cái điều gì này uh, project ni atate là khi mà mình làm rồi mình tiến hành mình phát triển dự án thì mình sẽ cần phải có những cái hỗ trợ này hoặc là cung cấp những cái thông tin như thế nào đối với những lại bên liên quan uh, thì thì giống như là cái đoạn đầu mình có đoán cái đối tượng của mình ở đây ấy, là chính là cái người Nhật ở bên phía công ty mình và trao đổi lại với lại bên ờ, phát triển dự án nên là cái người quản lý đấy người ta có nói rằng là uh, lý tưởng nhất là cái dự án của mình sẽ phải làm như vậy uh, theo thì ở đây mình có để mở ngoặc ở đây là theo tôi hay chính là cái người ở bên Nhật đấy là Nihongawa đấy là bên Nhật là cái theo tôi hoặc là uh, tôi nghĩ rằng là ấy, lý tưởng nhất thì là chắc là kana vẫn là vẫn là cái gì ạ vẫn là uh, chúng ta phải nói ra được hoặc là nêu bật ra được cái ý ở bên trong ngoặc này là với những cái lý do như vậy nên là chúng tôi tại sao mà lại là chúng tôi tại vì đây là cái câu giả dụ của cái người Nhật người ta đưa ra cái comment như thế là bên dự án của mình khi mà làm ấy thì là sẽ phải làm sao phải đánh giá được là uh, thay đổi thì nó có ảnh hưởng gì không đúng không và đưa ra được các cái lý do cụ thể nên là đây mình sẽ dịch là với những cái lý do như vậy nên là chúng tôi đang đánh giá là có thay đổi thì cũng không ảnh hưởng gì vậy chúng tôi thay đổi thì có được không uh, Tiếp đến này, tố yêu cô tô na đồ đà đồ na, đúng không? Thì là cái ông mà viết ra cái câu này thì ông ấy nghĩ rằng là cái điều đấy nó có nghĩa là, đúng không? À, điều này nó có nghĩa là à, cần phải hitio, đúng không? Cần phải tạo ra được cái thói quen, suy nghĩ xem là mình cần phải làm gì để đưa ra được cái quyết định này. Cũng như là khi làm dự án thì là mình sẽ phải cần à, hỗ trợ cũng như là à, cung cấp những cái thông tin như thế nào cho với các cái bên liên quan. Thì nếu như mà đề kia được dồn nó được Naruto nếu như mà chúng ta làm được như thế làm được như thế là làm được giống như là hai cái câu ở trên này này thì là chắc chắn ha dự chúng ta sẽ còn cắt chia cự cắt chia cự đây là chúng ta còn có thể à, phát huy được hơn nữa thành công được hơn nữa rồi làm được tốt hơn nữa Đấy, thì khi mà mình hiểu được cái nuance sự, cái đối tượng mà đưa ra cái câu comment như thế này thì chúng ta có thể thêm được các cái chủ ngữ vào như là tôi này, à, chúng ta này đúng không? Và khi mà mình biết rằng là Nihongawa Karano Commento ở đây nói với lại bên độ phát triển dự án thì là mình sẽ hiểu được cái nuance sự của nó là à hóa ra là cái ông người Nhật bên này ông ấy comment uh, cho phía bên Việt Nam là khi mà à, đưa ra một cái quyết định nào đấy thì là mình sẽ cần phải đánh giá phán đoán xem rồi nó thay đổi có ảnh hưởng gì không với những cái đưa ra những cái lý do cụ thể như thế đúng không rồi, khi mà mình làm được như vậy thì là uh, tạo cái thói quen suy nghĩ như thế thì là uh, sẽ có thể gọi là phát huy được nhiều hơn uh, cái khả năng hoặc là cái công việc của mình thì đấy là cái nội dung đầu tiên trong cái phần trao đổi này Đối với cái phần trao đổi thứ hai thì à, với cái phần này thì nó có một vài các cái từ về IT Yogo. À, tuy nhiên thì chúng ta sẽ vẫn sử dụng cái cách phân tích à, cấu trúc ngữ pháp giống như là các cái bài mà mình đã từng chia sẻ. À, thứ nhất là gì ạ? Onaji file me dato nijiu toroku ni naru osore ga aru no de skip itashimasu. Khi mà thấy mình khi mà chúng ta thấy cái động từ là itashimasu thì là đồng nghĩa là nói về cái hành động của bản thân mình à, hành động của cái người nói đúng không à, skip bự ở đây mình để nguyên tiếng anh khi mà đi uh, dịch thì mình sẽ để nguyên tiếng anh khi mà có cái từ katakana thì cái phương án an toàn nhất đó là để nguyên cái từ katakana đấy sang dạng tiếng anh tại vì các bạn uh, dev hoặc là mọi người làm dự án là sẽ hiểu ngay khi mà dùng cái từ à, tiếng Anh đó còn nghĩa cái từ skip ở đây nó là gì có nghĩa là không xử lý hoặc là bỏ qua đấy thì nó sẽ dùng cái từ skip này thì bây giờ mình sẽ dịch là nô đế này à, vì là osore gá rự đúng không thì các bạn thấy cái câu của mình nó không có chủ ngữ à, nên là mình phải cho thêm từ tôi vào đấy đúng không là ờ, thêm cái chủ ngữ vào đấy để để cái câu của mình nó được uh, liền mạch hơn uh, khi mà dịch sang tiếng việt thì bắt buộc các bạn phải có cái chủ ngữ vào đấy thì cái câu của mình nó mới xuôi được chứ đừng dịch mà không có chủ ngữ là nó sẽ rất là hên đấy thì ở đây mình sẽ dịch là tôi lo sợ rằng đúng không tôi lo sợ rằng hoặc là tôi sợ rằng uh, nếu như mà À, cái tên file của mình nó mà trùng nhau hoặc nó giống nhau thì nó sẽ trở thành gọi là đăng ký lặp cái từ niju ở đây nó là bằng duplicate ấy, à, nghĩa là đăng ký trùng lặp à, nên là đã skip lại là không xử lý nó nữa tại vì nếu mà xử lý thì là à, nó sẽ khả năng là nó sẽ bị thành là đăng ký lặp à, tiếp đến là cái câu thứ hai là gì ạ ルートのディレクトリと当日の日付のフォルダの中と demo skip à, thì cấu trúc của mình ở đây đó là tố narimas này nó sẽ bằng với lại ní nadimat thôi nhưng mà khi mà dùng với cái tố nadimat thì là uh, thường nhấn mạnh hơn về mặt kết quả tiếp đến là đề mố này cấu trúc là đề mố thì mình dịch từ cái cấu trúc ngữ pháp này dịch lại thôi uh, cho dù là cái tên file của mình nó giống nhau uh, giữa uh, cái thư mục root và uh, trong cái folder uh, của cái ngày hôm đó cái tô dịch sự ở đây là ngày hôm đó ví dụ như ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2 thì nó sẽ có một cái folder là ngày mùng 2 tháng 2 ngày mai là cái folder ngày mùng 3 tháng 2 chẳng hạn thì sẽ là ngày mùng 3 tháng 2 thì cái tô dít sự ở đây nó chính là cái ngày hôm nay ngày hiện tại hoặc là cái ngày hôm đó à, thì à, cho dù là cái tên file của mình nó giống nhau ở giữa cái A và cái B đi chăng nữa thì vẫn thì vẫn skip Đấy, vẫn bỏ qua là không không xử lý tại vì nếu như mà xử lý thì nó sẽ trở thành gọi là đăng ký lặp. Thì ở đây mình sẽ dịch là gì? Cho dù cái tên file giống nhau giữa cái ờ, thư mục root ờ, và trong cái ờ, folder của ngày hôm nay đi chăng nữa thì vẫn cứ skip và không xử lý nó, không thực hiện xử lý vì là nó sẽ có cái khả năng khi mà cái tên file giống nhau thì nó sẽ bị thành là đăng ký lặp. Thì đó là cái nội dung của cái phần trao đổi này. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là khi mà dịch các cái phần à, trao đổi hoặc là các cái comment ờ, khi mà làm ở trong dự án ấy thì cái bay của mình nó vẫn là cái tiếng Nhật. Sau đó là kết hợp với một chút các cái từ vựng liên quan tới IT là chúng ta đã có thể dịch được rồi. Ờ, nên là cái đầu tiên là chúng ta sẽ phải chắc về cái khoản tiếng Nhật trước đã sau đó là mình sẽ học thêm các cái từ vựng về IT thì kết hợp hai cái kỹ năng đấy lại với nhau thì các bạn có thể làm một cách rất là thành thạo và trong cái quá trình mà làm việc ấy chúng ta sẽ học thêm về dự án này học thêm về cái cách mà vận hành dự án các cái kỹ thuật mà áp dụng ở trong dự án thì ờ, từ đó mình sẽ phát triển cái career up của mình nhé Ờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái uh, bài chia sẻ tiếp theo và nếu như mà các bạn uh, thích những cái uh, phần uh, chia sẻ như thế này thì hãy để lại uh, cho mình một like uh, để mà có thể giúp cho nhiều bạn uh, tiếp cận được những cái video như thế này hơn nha. Uh, xin chào và hẹn gặp lại. Zane.